thầm lặng như dòng sông trở lặng phù sa như bài hát không lời để suốt đời bên trang giáo an như cánh buồm chờ đầy khát vọng như cuộc đời thầy đơn sơ trên bục giảng thầy lang thầm nhìn học sinh thân yêu thầy lang thầm bên trang giáo an cuộc đời xin được là gió là mây là hoa thơm ngát ba cóc thời gian vì đàn em thân yêu thắp lên trong tôi trái tim người chiến sĩ xin hòa lời hát xin hòa lời ca hát mãi về người thầy thầy là quê hương thầy đẹp trong câu hát bạc tóc thời gian cho thầm lặng như dòng sông trở lặng phù sa như bài hát không lời để suốt đời bên trang giao an như cánh buồm chờ đầy khát vọng như cuộc đời thầy đơn sơ trên bục giảng thầy lang thầm nhìn học sinh thân yêu thầy lang nhược là gió xin nhược là mưa số mát những trưa hè xin được là mây là hoa thương ngàn bạc tóc thời gian vì đàn em là quê hương thời đẹp trong câu hát bạc tóc thời gian